Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Tiệm Bánh Mộng Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món à, bánh mì à, Nhà bánh mì vâng ép Món này thì rất là dễ ăn trong buổi sáng Chúng ta có thể kết hợp với lại các cái mặn Ví dụ như là trứng hoặc là thịt nguội hoặc là pate Hoặc có thể thậm chí là ăn với bơ, sữa Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Thì ở đây mình có các nguyên liệu là Đầu tiên là mình sử dụng bột mì số 13 Baker choice. Ở đây mình sử dụng là 200g bột số 13 này 120g nước 1g muối 5g men lạc 5g men lạc men lạc ở đây là chuyên men thì được chia làm hai loại là men lạc và men ngọt men ngọt là sử dụng cho các cái dạng bánh bơ sữa hoặc là bánh ngọt còn à, men à, lạc này thì để sử dụng cho các cái dạng như kiểu bánh mì tức là những cái à, men lạc loại không hộp đường các bạn hiểu sơ qua là như thế thì ở đây mình sử dụng năm hoa nhân tạo của uh, đây là viên tố bích tạo và ở đây là một gram một gram này là một gram um, phụ da phụ da lạc đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ờ, từng bước đầu tiên mình sẽ đầu tiên mình sẽ cho men vào miếng nước nhất là để kiểm tra men xem à, men hoạt động có bình thường hay không mình lắc lên mình để khoảng 2 phút khi mà men à, có dấu hiệu dù à, bóng lên ở bên trên tức là men vẫn còn hoạt động bình thường bởi vì như các bạn biết thì men um, nó sống ở nhiệt độ thường khi mà thời tiết nóng quá khoảng trên 60 độ thì em sẽ chết như thế thì trước khi mà chúng ta làm bánh ấy thì chúng ta nên có một cái bước kiểm tra men để ví dụ như khi mà chúng ta làm bánh nhiều khi làm men chúng ta bảo quản nó không được tốt men nó chết khi mà chúng ta làm xong các cái bánh thì chúng ta ủ thì bánh nó không nở đó thì lúc ấy chúng ta mới biết là men chết thì khi ấy chúng ta phí công làm một bánh không ạ chúng ta sẽ kiểm tra men trước khi mà mà mà cho vào bánh thì uh, trong lúc à, đợi men thì mình sẽ trộn muối và phụ gia vào trong bột mì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ngồi tay nhé thì mình sẽ bỏ ra để mình lấy chỗ mình nhồi bột khi mà bột mình à, quậy đều lên đó thì mình cho men vào dạ. trong hỗn hợp sẽ là một lựa chọn thau trước cái lượng nước ấy, chúng ta cũng có thể cho thêm nhé các bạn lưu ý là bởi vì à, bột ấy, bột thì thường sẽ có bột cũ và bột mới cái tỷ lệ uống nước giữa bột cũ và bột mới thì nó cũng khác nhau ấy thì cái nước mình đưa ra là 120 nhưng khi mà các bạn làm các bạn thấy à, cái phần bột của mình nó hơi khô thì các bạn có thể cho thêm tức là nước thì chúng ta sẽ cho từ từ thiếu từ chúng ta cho tiếp từ từ cái bột để khi ví dụ như là mình giảm bột khô hoặc là bột ướt ấy, thì cái lượng nước nó cũng sẽ tức là dao động một chút một chút thôi ạ không dao động nhiều nữa khi khô mình sẽ cho thêm một chút nước vào Thank you bột vào khô khô mình sẽ cho thêm một chút xíu nữa. mình sẽ cho từ từ thôi vì nó không khi mà mình sửa cái nhão vào thì mình sẽ như các bạn nguyên tắc nhé khô thì các bạn cho thêm nước còn nhão thì các bạn cho thêm bột các bạn cứ thế các bạn nào bây giờ khi mà tạo thành khối như này thì các bạn có thể bỏ sang một mặt hàng thì chúng ta sẽ lót một chiếc quần áo mình sẽ lót một chiếc quần áo đừng dày quá nhé sẽ lót một bỏ sang nhà, từ trong ra ngoài như này tất cả được vệ sinh, tất cả được để sang chứ như thế thì khi nào mình có cực cực mịn thôi ạ biết như thế chúng ta nhà nào chi khối khổ bổ chúng ta đến vào nhà đến khi mà bột mịn như này là được à, bánh mì chúng ta nhào thì nó sẽ hơi tốn sức hơn một chút so với là bánh ngọt và các loại bánh sữa Đây, khi mà chúng ta nhào bột mịn như này chúng ta bắt đầu chữ cà phê các bạn cà phê thì mình phải chọn ờ, sau đó là tạo ủ ủ cái khi mà cái khối lượng của cái thể tích của khối quân tăng gấp đôi thì khi nó được thì ở đây mình sử dụng quân là năm lượng thau mình đang mình sẽ ủ để khoảng 15 phút nữa thì khối ờ, sẽ nở lúc đó thì mình sẽ tiến hành là à, chia bột vào tạo thành một giờ thì chúng ta ủ bánh chúng ta thấy khối lượng của bánh đã tăng lên gấp đôi so với lúc nãy lúc trước thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chia bột bột hơi dính thì chúng ta sẽ cho một ít bột áo ạ chúng ta sẽ chia bột ở dạ đây mình sẽ chia bột làm sáu à, nếu mà các bạn à, làm cho gia đình ăn thì cũng không nhất thiết phải chia chuẩn xác còn nếu không thì các bạn có thể chia làm 50g một bánh các bạn có thể áng trường hoặc chia à, dùng cân cân à, làm bánh cân à, tiểu ly đấy đây thì mình sẽ vê vê lại đó sau đó thì ấn dẹp ra đó chính là cách tạo hình của bánh mì đó. các bạn à, vo cho hai đầu nó nhọn thì tí nữa hình dáng bánh mì lên sẽ rất là xinh mình để ra đây này thì các bạn có thể vo tròn vào xong sau đó các bạn ấn dẹp ra hoặc các bạn có thể nếu mà cái hình dáng có thể ấn dẹp được thì các bạn có thể ấn dẹp luôn sau đó thì các bạn đó tạo hình như thế như mình các bạn cuộn và giống như kiểu các bạn cuộn nem ấy đó nhưng mà lưu ý là cái lực tay nó phải chặt để bánh nó không bị rỗng ở phía bên trong đó xong sau đó là mình vê hai cái đầu này cho nó có uh, cảm giác nó uh, hơi uh, nhọn nhọn lát nữa khi mà bánh nó nở ra thì cái hình thù nó sẽ xinh hơn đấy thì bây giờ mình sẽ cho bánh vào trong lò à, lưu ý là không bật lò cứ để nguyên lò vị trí bình thường trạng thái bình thường sau đó thì cho vào trong lò và đậy nắp lên đến khi mà thể tích bánh tăng gấp đôi thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành à, dạch bánh như các bạn đã thấy thì sau à, sau khi mà bánh à, lượng gấp đôi như này thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng dao làm và rạch đường các đường trên bánh dạch không sâu quá nhưng cũng không nông quá sau đó thì à, sẽ dùng bình phịt và phịt nước lên bây giờ thì um, về phía lò cũng đã đã đã đủ nhiệt rồi thì bây giờ mình sẽ cho bánh vào trong lò lò mình set up là uh, à, 200 độ trong thời gian là nướng là 25 phút thì bây giờ mình sẽ cho bánh vào trong lò khi mà cho bánh vào trong lò thì mình sẽ tiến hành phịt nước vào trong lò để cho không khí vào trong lò ẩm hơn sau đó thì mình sẽ cho bánh vào uh, nướng ở nhiệt độ là 200 độ 200 cộng trong khoảng thời gian là 25 phút à, sau 20 phút thì bánh cũng đã vào bây giờ mình sẽ tiến hành cho bánh vào à, rất là giòn cứng cuối cùng của mình ạ như các bạn thấy màu bánh mì màu da bánh mì rất là là, là đẹp rất là vừa không bị quá cũng không bị non quá bánh thì còn rất giòn nữa mình, mình bóp cái bánh cho các bạn nghe các bạn nghe tiếng là các bạn sẽ thấy bánh rất là giòn đúng không ạ vỏ bánh cũng không quá dày không quá mỏng bánh này chúng ta ăn với lại xúc xích pate những cái đồ mặn cũng được mà chúng ta chấm sữa hoặc là ăn với à, bơ thì cũng đều ok đây tương lên mình có tạo hình một cái bánh này nhỏ xinh xinh thế này mình sẽ bẻ ra cho các bạn xem ở bên trong nhé đó, các bạn thấy đây là cái chiếc bánh mì nhỏ nhỏ xinh xinh mà mình đã nói mình à, bẻ bên trong ra thì các bạn thấy này ruột rất là mềm luôn mà không bị rỗng ruột ở bên trong nhé tức là khi mà à, lúc mà mình à, có hướng dẫn các bạn là tạo hình ấy thì các bạn tạo hình tay các bạn là quấn giống như cổ quấn đã nem nhưng tay các bạn có thêm một chút lực ấn nó vào bên trong thì cái ruột bánh mì của chúng ta sẽ không bị rỗng đâu ạ đẹp. Đấy. rất là mềm xốp mà lại không bị rỗng đó sáng à, cái công thức này cái bánh này thì rất là phù hợp với những người nào mà thích ăn bánh mì vào buổi sáng à, video của mình thì xin phép được à, tạm dừng tại đây nếu mà các bạn thích thì à, à, các bạn ấn like và chia sẻ subscribe giúp mình nhé cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn